Đây, xin chào mọi người nhé à, nay là sửa cái lo kéo nè cái lo kéo này à, lúc anh em đi chơi á kéo đi nó rớt nó bể ừ. Mà bây giờ nó bể nát luôn à, mà bây giờ thì nó lại nó không lên đèn không lên gì hết mình tay mình cắm lên cho mọi người xem Ờ, ờ, quay nhanh tấm ờ, điện đèn đuốc gì không lên báo không lên gì hết ha sáng rồi đây là bên trong á thì à, mình sẽ con dây gớt này là còn chỉ là cái con dây mít thôi đây là bao mít rồi bây giờ mình sẽ tháo ra luôn ha tháo hẳn ra rồi mình để trên bàn cho mọi người xem cho nó dễ nha rồi và đây là khi mình à, tháo ra nha à, hồi sớm mình làm ban ngày mà dắt này tới ban đêm luôn rồi là mình mất công chuyện rồi à, ở đây mọi người nhìn cái dây sạc nó cháy đang thui luôn mình mới tháo ra đó rồi ở đây mình sẽ cắm điện vô mình đo thử ha đây dây ở mình cho qua một bên à, à, cái này nó, nó không không rõ lắm ha rồi mình sẽ kéo cao lên ha rồi cắm điện vào xong rồi mình cắm điện nha cắm điện mà nó không lên đèn báo luôn mà đèn báo đó thì cũng không đến đổi tại vì cái đèn báo nó nằm thuộc về cái phần à, đèn báo là nó thuộc về cái phần à, sạc ha <coughs> rồi mình sẽ kiểm tra đêm hay ờ, lập chụp nha rồi mình sẽ dặn thang 700V ờ, AC ha xem cái nguồn vào nó có chưa hai hai trăm trăm mười hai v ok ha bỏ cái ờ, cái cái mít ra lâu quá rồi mình không có, có xài cái mít à, mình có khách rồi như vậy thì à, nguồn 220 nó đã vào rồi nha rồi mình sẽ đây mình sẽ đo cái à, cái AC thôi bây giờ mình đo DC luôn nha là mình đo thang 200 mình đo cái phần cái xem, xem cái phần nhân áp nó có chạy hay không rồi đây mình sẽ đo hai cái tụ chính nha ở đây mình sẽ đo hai tụ chính đồng hồ rồi hai tụ chính đây có hai bốn mươi bốn v ha chạy rồi đó bốn bốn v vậy thì mạch nhân áp nó không bị gì bốn bốn v hai bên nó sẽ có tầm tám mươi mấy V 90V chín v người thấy không 89V ha rồi vậy là nguồn ok nguồn ok mà tại sao mà nó không hát rồi ở đây mình sẽ kiểm tra kiểm tra cái 5V à, cấp cho vào Bluetooth đâu 5V đâu thôi bây giờ mình sẽ tháo ra luôn nha mình tháo ra luôn cho nó mọi người dễ nhìn rút chui tháo ra đây tại sao mà bluetooth lại không lên thì à, ở đây ở đây là cái nguồn bluetooth này. trước tiên ở đây là con à, cái chỗ này là dắt sạc ha dắt sạc ở đây là giác sạc nè à, dắt sạc AC vào nắng nguồn ra DC và nó đưa qua đây là nguồn sạc rồi à, đây là đường tín hiệu 5V đây chỗ này là có 8V ha chỗ này nó sẽ có 8V 8V cấp cho bo rề à, bo mu xích rồi mình sẽ kiểm tra thử mình để cao quá hả? à. ở đây chỗ này là nó sẽ một chân mát mát là chân giữa ha chân này là 8V 8V cấp cho thằng à, mu xích đây 5V đây 5V cấp cho vào Bluetooth rồi mình sẽ đo thử nha này ban đêm đó mọi người à. nguồn 5V mất ha không không có luôn nguồn 5 rồi có 5V nha chắc tại à, nó lỏng rồi 5V có nè mọi người thấy không 5V Đây là chân mát ngoài ha chân mát chân mát như đây ở chỗ này nó sẽ có 8V nha 9V Ủa à, lộn rồi chỗ này nó có tới 15V ha 15V nữa mình nhớ 8V mà ta sửa vo này nhiều lắm mà 16V để mình xem coi à, rồi không có gì hết ha là chỗ này nó sẽ có 16V uhm. 5 vôn rồi đúng rồi chỗ này nó không có qua cái con à, không có qua con zener nào hết ha rồi tại sao mà nó không có nguồn mình đo lên trên cái chân này coi xem coi nó có có 5V lên trên này chưa hay là nó bị đứt chân hay là bị uh, vấn đề gì mình sẽ kiểm tra từ từ phần từ phần ha không được nữa thì mình sẽ um, kiểm tra tới bluetooth này có 5V nha à, rồi dây này có 5V mình sẽ cắm vào giấc à, à, vào bluetooth ha đây có nè ủa sao kỳ vậy hay là rớt xuống nó nó dập tan tành rồi bây giờ thì nó nó có ha nó có thì mình sẽ gắn lại toàn bộ mình sẽ gắn lại dây nhợ lại xem nó có hát không đây nè dây này thì à, nó bị đứt ha còn cái bluetooth này là chế lại chế lại do đó là mình không quan tâm mình chỉ quan tâm nó lên này thôi rồi tín hiệu đâu tín hiệu ghi nhở từ lứa đây rồi 8V này nó sẽ cấp với tín hiệu nó cấp lên trên đây trên chân này rồi đây tiếp theo cái chân này à à này chân mát thôi mát mát sao đất luôn đây ghê quá vậy rồi mình sẽ nói lại cái này gớt xuống sao mà tới đứt à. là kiếm cái ống ghen gắn như nó đẹp bỏ vào anh em nào à, xem hay là mới xem kênh của mình thì ủng hộ à, đăng ký kênh à, ủng hộ mình nha rồi anh em mà có thắc mắc gì trong điện tử thì bình luận hoặc là alo trực tiếp cho mình trực tiếp cho mình nếu mà mình biết à, trong khả năng của mình mình biết mình sẽ giúp hết mình hoặc là liên hệ với zalo của mình có gì thì nhưng mà nói trước á, là cái nào mình biết thì mình giúp nha còn cái nào mình không biết mình cũng chịu thua đôi khi mình cũng cùi bắp lắm à, liên hệ mình cái số điện thoại là 0337 485846 nha 0337 485846 thì anh em nào mới vào nghề thì cứ liên hệ với mình mình biết mình sẽ giúp chết rồi hết hết luôn hết hết hết hết ra số đó mình cũng có xài zalo luôn nha thì ờ, nói chung thì ờ, mình liên hệ nhau giúp đỡ nhau còn nếu mà mình bận thì mình để lại cái tin nhắn ờ, mình cứ xem à, kênh rồi à, mình cần bạn giúp cái này à, cần em giúp cái này anh giúp cái này thì mình sẽ biết thì mình sẽ giúp hết mình chứ mình không có giấu giếm gì cả nghề này nói chung là cũng không có cái gì là cao siêu đâu học mà không biết chứ tới chừng biết rồi thì đơn giản trong cái khả năng của mình cái đơn giản ở trong khả năng của mình chứ không phải là cái nào mình cũng tối ưu được rồi cái lỗ này là cái lỗ à, mít ha mình bỏ qua một bên đi rồi đây là xong rồi cắm điện vào thôi ừ, còn cái lo chứ à, mình sẽ lấy cái lo của mình từ đó giờ mình thử à, cắm cái lo vô có tiếng mà Hử? Nó chỉ ruột dây thôi sao? Thôi vậy thì chắc có thể là nó ruột dây thôi dây ờ, không phải là ruột dây đó đâu mà sợ mình sợ là gì ruột cái dây này nè lúc nãy mình lấy ra nó cũng ruột cái dây này mà mình nó là ruột dây này mình không để ý nữa bây giờ mình sẽ gấp lại thử ha mình gấp lại ờ, rồi mình sẽ kiểm tra với ờ, coi mạch sạc mạch đồ còn ok không tại cái này gớt chắc cũng nặng lắm gớt cái bể bể nát luôn mà rồi đợi đợi mình nha rồi mình đã gắn lại xong rồi nè ừ. rồi để nó xa ra tí à, để chỗ này mình cho nó dễ nha rồi mình sẽ cắm điện Mm-hmm nó không lên vậy có thôi rồi cái này có 16 à, con có luôn sáu con có luôn số kỳ vậy này để mình gắn luôn ha gắn cái à, mạch sạc rồi vô cho nó có đèn báo rồi cho nó dễ nhìn như à, ở đây là nó bị trái khét này nè đây nè. bây giờ mình sẽ cắt ra luôn nha với mình thấy ở đây nè dây đây nó cũng dính à, đen thui luôn cứng ngắt luôn dây này thì nó cũng dễ dây giữa là dây đen thì cứ cắm ngay dây giữa nè Nó ừ. trái thì trái khác luôn ừ. cắm vô đặng cho có đèn báo có đồ nó dễ nhìn hơn xem lại cái mặt trước thì có có mặt trước nè à, mặt trong có luôn nha mặt trên à, có xài nha này là nó xài hai mặt mình sẽ nếu mà hai mặt thì mình sẽ thi trì cho nó nhiều nhiều một tí hai mặt thi trì để cho nó à, gớt xuống dưới 2 okay. Mình sẽ chấm cùng giữa trước nha thì mình đo trước nó hay hơn mình đo xem cái à, nó có nguồn chưa mình thấy nó trái kiểu này mình thấy nó cũng hơi hơi căng căng thôi mình chấm trước rồi mình cắm điện thử nha xem nó bị như thế nào à, có đèn ở nha mọi người thì là cái à, cái này sạc quá nó nó nóng hoặc là chập bình thôi nha rồi Ủa sao mà nó lại không lên luôn rồi mình đo lại 8V à, mát giữa dương trong không có nguồn luôn Ủa mới đo mới có mà tháo ờ, vào bluetooth thử mình đo xem mà 5V có không ừ. trời ơi ruột đây nè ruột dây ơi ai cái này không phải nha mọi người cái này là bị gãy nha cái này, ờ, kéo lại cho mọi người xem này nó gãy cái chân này nè bây giờ mình sẽ không xài cái chân đó nữa vậy là nó xài nó nóng quá nóng quá nó bị cháy uhm. rồi mình sẽ cắm lỗ dưới nha rồi, thấy không rồi mình đây mình sẽ lấy cái cục này luôn uhm. Uhm cắm lỗ dưới luôn nha tức là mình dời xuống thôi chứ mình không làm gì cả có thể là nó à, bị hư ha con à, tách này nó hư rồi mình sẽ à, cắm lại cắm điện thử rồi mình đo dây 5V trời ơi cái đồng hồ lọt túi trong luôn nó tối là lực chụp quá ra lại 5V à, có có ha đây mình cấm lại rồi lên này à, như vậy thì nó đã lên cái này dây gì đây à, cái này là dây à, dây này à, dây mình cắm dây á mình dây cắm rồi rồi đã lên rồi đã lên rồi thì, thì, thì mình à, để lo lại thử ha thôi giờ mình ginh xuống dưới để mình ginh xuống dưới rồi mình, à, gắn vô luôn gắn vô luôn xem thử nó ra sao à, đây khi mình đem xuống nè à, mình làm cái này hết một hồi nè sao mà nó à, không biết ai thợ thầy đấu dây từ lơ hết giờ mình phải à, đấu tụ đồ lợi nè à, mình đấu tụ lại cái này gớt ra sợ biết mấy anh có độ chế gì không mình không biết giờ tùm lum hết nói chung là mình cũng đó đấu nãy giờ nãy giờ thì mình à, nói chung là chạy được rồi bây giờ mình sẽ mở lên ha mở lên rồi nguyên liệu su sụ Lãnh đá 模式，蓝牙正在连接，请稍后。 lãnh đạo huyện Chí Thượng Thu Cắt nó chưa? Rồi Rớt dạ. ok ha còn cái bể ở trước thì à, mọi người tìm cách gắn nha mỗi người mỗi khác à, bây giờ mình à, mình à, gáp lại còn cái này mình sẽ chắc mình cột luôn còn cái mình khò mình dán lại dán vô đây khò dán nó đẹp rồi cái mình dán lại chứ nhìn cũng thấy ghê quá rồi tóm lại thì cái mạch này thì nó gớt ra nó gớt ra thì mình làm chỉ có cái công tắc nè công tắc nó bị gãy cái chấu nè với ruột một số dây ha, một số dây với thêm cái à, đấu lại cái mạch phân tầng với à, làm tụ đồ lại ha rồi như vậy là mình làm nhiêu đó rồi cảm ơn mọi người đã xem nha à, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình rồi mình xin chào nha